Ừ, xin chào các bạn hôm nay mình uh, lại tiếp tục ừ, chia sẻ đến à, các bạn về cái cách thay đổi uh, à, URL trên YouTube năm 2020 ừ, thì cái này trên cái tiêu đề ấy, thì mình có để là xóa để cái cách xóa cả URL tùy chỉnh của YouTube 2020 thì mình xin được một cái bài hôm sau mình ừ, chia sẻ đến các bạn nhé thì ban đầu thì để mình à, giới thiệu về cái thay đổi của URL YouTube ấy, 2020 ấy, thì mình xin giới thiệu trước là phần lý thuyết để cho các bạn nắm rõ hơn để các bạn hiểu sâu hơn cho hiểu cho nó đúng ấy thì thứ nhất là URL là gì thì nó là một chính là một cái đường dẫn hoặc là đường link hoặc là cái địa chỉ để tham chiếu đến một cái kênh trên mạng của các bạn ấy. ví dụ như là kênh YouTube kênh Facebook kênh các cái trên à, website ấy, thì mọi cái kênh được lưu trên internet internet thì đều có cái địa chỉ riêng và cái địa chỉ đấy thì chỉ có mình có bạn có thôi thì đó người ta gọi là URL thì cái đường à, dẫn URL ấy, thì nó sẽ làm cho mọi người dễ nhớ hơn cái tên của bạn và được nó sẽ được tối ưu hóa hơn à, nó không được rắc rối nó à, nó sẽ không gây ra cái sự rắc rối hoặc khó nhớ ấy mình à, ví dụ một cái đường dẫn của mình nhá tức là cái đường link ấy đây cái đường đường link mà khi mình chưa thay đổi ấy, các bạn có thấy nó dườm rà không đấy và sau khi mình à, mình thay đổi ấy, thì đây này đây là cái đường link của mình này nó sẽ được tối ưu hóa đây nó chỉ cái tên là phố phở lớp thôi và cái tên phố phở lớp này là um, cái đường dẫn mà mình bạn muốn đặt đấy và các bạn nhớ nhé là các bạn đặt làm sao ấy để cho nó dễ nhớ và để cho mọi người cũng nhớ đến cái tên của bạn ấy thì à, có một cái lưu ý thì cái à, để bạn nhận được một cái URL tùy chỉnh mới thì à, bạn phải xóa cái URL tùy chỉnh hiện có đi vì bạn không thể nào mà thay đổi khi cái tên của bạn vẫn còn cái URL nó vẫn còn cái tên cũ được vì chỉ cái URL đấy chỉ có mình bạn có thôi đấy đó là mình xin cái khái niệm về URL và tiếp theo ấy thì để mà mình à, thay đổi được à, cái à, URL của YouTube năm 2020 ấy, thì cái điều kiện của nó là cái gì tức là để tạo ra một cái URL tùy chỉnh cho kênh thì tài khoản của bạn cần có từ 100 người đăng ký trở lên và đã tồn tại là ít nhất 30 ngày cái tài khoản của bạn đã tồn tại được ít nhất 30 ngày và trên cái các cái ảnh đại diện và cái ảnh bìa của bạn ấy thì nó đã có hình ảnh rồi các bạn nhé thì nếu mà các bạn nào mà chưa biết được về cái hình ảnh về cái cách mà làm được à, cách tạo ra một cái ảnh bìa ấy hoặc là cái ảnh đại diện ấy thì ở trên cái các video trước thì mình đã có chia sẻ rồi các bạn à, theo dõi thêm nhé về cái cái cách mà để thay đổi URL của YouTube ấy 2020 ấy thì mình đã có làm à, theo 6 cái bước và mình à, thấy nếu mà đọc thì đọc như thế này thì mình thấy nó uh, làm cho các bạn hơi bị khó nhớ thì mình xin phép được thực hành nó nó các bạn nhé thì các bạn à, theo dõi mình nhá đầu tiên ấy, thì các bạn cứ vào kênh youtube youtube.com trên cái góc phải màn hình này ấy, các bạn nhấn vào à, đó và tiếp tục hướng đến cái phần à, cài đặt các bạn nhấn vào trên và trên cái tiếp tiếp theo là trên uh, bạn tìm đến cái trên cái kênh của bạn này này thì nó sẽ có cái phần à, xem cài đặt nâng cao các bạn kích vào đó đây các bạn hãy hướng đến cái cái URL tùy chỉnh đây các bạn đây ở đây nó sẽ có một cái ghi chú là bạn đủ điều kiện sử dụng URL tùy chỉnh hãy lấy cái URL đó tại đây nếu nếu mà trong trường hợp các bạn nhớ nhớ, nhớ nữa nha như cái phần mình ờ, vừa nói là cái điều kiện là các bạn phải để đủ theo như thế này nhá thì mình đã đủ rồi thì mình nhấn vào đó đây trong trong trường hợp mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cái URL tùy chỉnh thì các bạn cứ nhấn vào tại đây nhá nhưng mà mình ờ, chỉnh sửa luôn nhấn vào ờ, hãy lấy URL đó tại đây các bạn nhé đây thì trên YouTube mặc định cho các bạn hai hai cái thay đổi tức là hai trường hợp có thể thay đổi hai cái tên URL mình có thể thay đổi thứ nhất là tên ờ, cái tên theo tên kênh của bạn luôn và thứ hai là cái tên mà bạn có thể cái kênh YouTube của bạn và bạn có thể thêm một vài cái nhận diện khác ví dụ như trong trường hợp ấy mà cái kênh của bạn đó cái, cái URL mà người khác đã đặt đã đặt rồi ấy, thì bạn không thể lấy cùng một cái tên của người ta được thì bạn phải thêm một số hậu tố đường sau để cho thì cái, thì cái URL đó thì nó mới là của bạn được mình ví dụ nhá mình à, kích ví dụ à, ở cái này thì đây bạn à, phải thêm một vài số ký tự để ví dụ như trong trường hợp mà người khác mà đã dùng từ phũ flirt rồi ấy, thì bạn cũng không thể làm được đúng không các bạn ghi này đây các bạn ghi một hai Đấy, thì tức là như thế này là đã xác nhận là ok rồi và không có ai có cái tên à, cái URL như bạn thì thế là các bạn nhấn từ thay đổi thôi nhưng mà mình à, à, mình quay lại thì với cái tên mình à, thích là cái tên phố Flirt hơn thì mình quay lại nhé thì nó ngắn gọn hơn nhé đây mình à, quay lại đây đây nha mình những cái lựa chọn của mình nó là như thế này rồi mình để thấy cái tên này nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình rồi thì mình nhấn sắc là nhận thay đổi là phụ phần lớn tôi đã đọc và các điều khoản sử dụng của URL tùy chỉnh và nhấn thay đổi thì các bạn nha các bạn xác nhận cái lựa chọn này Đấy, thế là là đã Ờ, hoàn thành ờ, à, xong cái thay đổi URL rồi các bạn sau khi hoàn thành nhé thì các bạn lại ờ, trên cái đường các bạn cứ nhớ cái tên tên URL thay đổi mới của bạn ấy nhá có hai cái cách mà để các bạn xác nhận là về cái tên ừ, về cái tên uh, tên đã thay đổi hoàn thành rồi ấy, thì các bạn có thể nhấn này các bạn nhớ cái cái đường dẫn này nhá enter phát đấy đây là cái tên của mình nó đặt tối ưu thành phú lớp rồi đây này đấy, mình mới thay đổi đấy các bạn có phải nó dễ nhớ hơn không hoặc là trong trường hợp như thế này nhá các bạn có thể từ nhấn c c là từ channel này đấy thì có hai cách như thế Đây, mình đã hoàn thành xong ờ, cái hướng dẫn về cái bài cái cách thay đổi URL e của YouTube 2020.